ok anh em nha hiện tại bây giờ thì ờ, khả sẽ ép ờ, cái bao tay ờ, họ nha anh em nói chung là bao tay thì khả chỉ kích dòng một á nên là khải cần ba dòng là ok rồi nè nên là khải không cần bốn dòng đó ok khải sẽ đi đội phúc duyên rồi ép cho anh em xem nha nói chung là tầm này chuẩn bị khoảng một hai ba rút rút và mở ý nhưng mà chính bình phú duyên là mới đủ nha nè ok em có tay thủ nha nè phiên bản này bản đồ tím mà bản bản đồ tím mà anh em rồi em chuẩn bị à, phú duyên ừ, rồi ok rồi giờ khải sẽ rút à, cái dòng nội lực trước nè vật phẩm đúc nè lấy nè không không khải đường môn sinh lực nỗ lực khải thiếu nỗ lực khải lấy nỗ lực nhiều hiện tinh ba là ok nó huyền một hai đừng chơi đúng không thì tết tết mẹ nhân một chưa tăng tết một nhân một tết, tết nhân một chưa ok ok chỉ là dòng một dòng hai cái máy dòng hiện là một là đủ rồi đúng không ok rồi test dòng một và hút sinh lực nội lực này ừ. còn à, phòng thủ thì mình sẽ đây đây với hình tình ba đúng không ủa mát sao sao nó ra sinh lực tới một 116 mấy mình ra mình năm chứ năm là ít rồi tiếp tục này ta sẽ đi rút uh, hút vào cái dòng uh, ép đồ qua đại lý ép nha anh Nồi lực nè trời ơi gì qua đại lý hả ờ, qua đại lý nè ờ gì cái cái cái cái khác qua đại lý này em ngồi sinh lực cao quá có không lực thắng mấy em có bao tay phòng thủ cho nè em anh giao kết năm năm thì giờ anh đập vô bao bao bốn bình thuốc nữa đi ờ, ép lên là nó bù lại bù lại à, ok ok em qua đây lấy rồi ừ. hiền một này hay là lấy dòng uh, hiền một là dòng uh, nội lực 155 này nội lực 155 lái mẹ hiền nhân tên hai luôn đi mệt đủ xanh mình lái mẹ hiền tên hai mình đéo cho một không được di chuyển với lại một phần phúc viên đó anh lấy tên hai đây nè một nói chung có bị di chuyển ờ, không tam lớn thành hai luôn bị chuyển vòng hay là mình test một đi vòng sau mình hai ok chưa hả vòng hai mình vòng sau mình đến như thành hai thành hai này đó ok à, để để em like này để em like này để em like tiktok ok phòng chắc uh, ờ, hiện tinh em là mát là hiện tại chưa có hiện tinh em á chắc ép khoảng tầm hai mấy cho vui nè lấy đó mà anh biết hiện tinh em mà tầm này hiện tinh em chưa có nữa giờ đỡ đi ép bay lên 4 thì sợ nó xịt quá mà ba dân 4 thì cũng được nhưng năm mà hơi bị chua nói chung bao tay này phải ép trải nghiệm thôi nó là phải không, không có vấn đề gì nhiều nội lực nè ờ, Hành tinh 1 nè Hai bên Phú Duyên nè Nguyên khón hiện 1 nè Nghe chưa Nội lực nè Rồi Phẩm chất xấu Phẩm chất xấu được cho tăng hay là, là 7 mới ok Rồi đông ngoài Rồi dòng ăn 2 khai lấy hành tinh 2 Lắm mẹ một Lấy một đập hai Lấy một đập hai đi Ông bảy ta em à, lấy một đập hai đi sinh lực này tinh một này được bao nhiêu hiền hai này sinh lực này à? Ôi giờ từ Phúc Duyên à Thấy rồi, thấy rồi được thấp may Đừng tiếp dùng ẩm à, đi à, bây giờ để em lấy cái phòng phòng chất năm ôi cái phòng chất năm mà thám dữ ta rồi ok Đấy, dạ, em em ra đừng bỏ tay bỏ tay sao em bỏ tay sao là em ép sao lên được 30 hay vậy nói lại nghe ơi ờ, ờ, rút là hình tinh màu rồi phòng trong máy phòng trong máy phòng trong máy dạ, phòng trong bảy ui à ok rồi tiếp tục Rồi ok Ờ, để em lấy phôi đó, mình lấy phôi đã Có gì thì tính, giờ này có viên một viên hai Hả? Giờ mình rút Em, em, em lấy cái phôi thắng lôi thẳng ờ, một nè Mình đi rút cái phòng thủ rồi nè Giờ ép phòng thủ này giờ anh em khai khai bật lại cho anh em xem ép phòng thủ này Phòng thủ khai sẽ bỏ full, full tử thì tính nha Thôi rồi ờ, rồi rồi cái này ờ, mình lấy ra anh có phone con lầu 29 này, Động lên vào tay cái 30 được hay chưa, Đấy Đẹp hay chưa? Thì mình cũng đi lấy huyền tinh 3 ở dòng phòng thủ này Dòng phòng thủ phố bảy ok không Nam Bỏ vô gì nữa Đi lấy viên thị tinh ạ Lấy mấy viên thị tinh ạ Đấy đúng không like đó mình có like không có like không đừng like đi có like à. rồi đang ở đây đừng like thì tên nữa đang like à thảm ờ tên ba làm bao tay chơi em ơi tên ba chắc đúng rồi đây tên ba chắc kêu đợi đợi Tôi chân không? Phòng chấp 721 một phần bảy hai mốt rồi hả à? hay không đẹp đẹp ngon ngon ngon ngon rồi ốp lên rồi ốp lên rồi em mấy khâu sinh lực nữa ốp lên ngon không còn em còn mười mấy bình á rồi giờ khang đi ép ép dòng sinh lực dòng một nè cái thử tên nè hello hải hon nhà em hello em nha rồi để ép uh, cái phôi uh, cái phôi phòng thủ lý ạ phòng chất 7 dùm cái nè em ơi <laughs> đi hút cái phôi thử nha anh em hiện tình ba và rồi lá dân thì thử tên nữa khả sẽ hút là khả sẽ hút hai dương tử nha nè cái chất cái dòng phòng thủ hút hai dương tử nha nè cái phí quá anh em hút hai dương tử đập bốn dương cái phí quá không anh phòng thủ mà đúng không đúng rồi ừ. nói chung là hai hai hấy là được rồi ừ mang hấy là ok như cái nón ông kia mang 21 là ok rồi mình chỉ cần bao tay phòng một phòng thủ dòng 1 rồi nón đai lưng phòng thủ dòng 1 rồi nón 4 dòng đó khai khai đặt cái nón tu la 4 dòng nha nè. quấn này lấy này anh em ơi bật bấm phút đúc này lấy này giờ bắt đầu khai lấy cái, cái nón này bây giờ ấn một này hiện tinh ba này cho anh em test coi nha rút là hai dương tử này 4 phút viên này ok chưa khô máu dòng phòng thủ mà <laughs> cháu luôn ok khô máu luôn khô máu luôn phòng chất bảy nha nam phòng chất bảy là ok nha nam thằng gút luôn má tóc 37 thôi kệ cũng được rồi 37 cũng được cái ban được rồi sao phải quét kháng quả ẩn một ờ đồ không quay phòng trong tám <laughs> được được đi được được rồi ok ờ, khả sẽ đi uh, tăng cường thêm ờ, tăng rồi nè nè nè nè tăng tăng tăng tăng tăng đi đi đi đi, đi. cho cho mượn hai bình phúc, phúc viên đại ơi mấy bình ta mừng bốn bình mừng bốn sáu bình sáu bình mừng sáu bình đi sáu bình sáu bình sáu bình sáu bình ok là ok ngon rồi anh em ơi đồ bao tay phần thủ 25 là đẹp trai luôn nha anh em <laughs> anh toàn ơi lấy lấy ra f 3 phẩm 7 f 8 bốn viên cũng phẩm chất 7 Phần chất 8 anh em ơi, phần thủ phần chất 8 auto trên 2 ít rồi Tân ơi. Vùng mượn ờ, sáu bình Phúc gì đi hai viên ờ. hay bốn viên cũng như một viên hiện tình à, ba cũng như hiện tình một à hiện tình ba cũng như hiện tình một hút bốn viên Đấy, à, mới đầu mình tính phòng chất 7 mà đéo lên, ngờ lên 8 luôn á. Ờ lên 8 luôn hả chưa? Chắc rồi. Thôi phòng thủ trên hai lem là đẹp rồi, hai lem là đẹp. hai hai nếu mà ra là đẹp nè. Bao tay hả anh Khải? Bao tay em ơi, anh chưa ra giờ bắt đầu anh chờ phúc viên rồi em ơi. Tinh lực là là hai bình phúc viên đúng không anh? ừ chứ cứ hai bên hữu duyên auto dòng nào hai bên hữu duyên rồi em dòng nào mình canh quá thêm thử tên vào là ok thôi à đây mình chờ mượn tăng sáu bên phủ viên đại này rồi ra bao tay nữa anh em sáu ta như cái đầu này ông lấy thằng tên ép lên 4 đi phần chút 8 trên hay ít rồi đúng rồi hiện tại bây giờ hay là ép lên 4 ta phun tử ra 23 trở lên phun tử ra 23 trở lên giờ này khải hỏi anh em này giờ hiện tinh 3 có nên đã lên hiện tinh 4 không tại vì là hiện tinh 4 mà đều một viên hiện tinh 4 là nó tốn gần 5 kim đó nè nói chung là khả nghĩ khả ép hiện tinh 3 để trải nghiệm thôi nè giờ mà đợi ép lên 4 thì nó phí lắm tại vì cái bao tay là cái ba dòng à anh em không ép trải nghiệm thôi quá nhiều căn hộ nháo quá kìa ông một ai đi ép bằng hai thôi cỡ nó đâm mơ cỡ rồi vô vô vô bao tay vô này anh em ơi khám à, ờ, dòng sinh lực à, ấn ờ, ấn một này hiện tinh hiện tình hai cái này nó hơi xịt quá cho hiện tình hai đi anh bị xịt mà phẩm chất anh có xấu hai mình huấn viên này ok dòng sinh lực nha nam nói chung là người giống đầu là phẩm chất 7 mà nó ra cả xấu rồi nè cái này cái năm ôi cái tưởng nữa cái này nó ra nó ra phẩm chất xấu à trăm một là được rồi quên đi chứ từ từ đi lấy dương một anh à. cái mổ nghĩ sao cái mổ 17 nhưng một à. má hai cũng đỡ rồi một một phút duyên phun tử xem 25 không nếu ép vào nón 24 năm cho bao tay thì khó bao tay hơi khó không ông khả chơi phun phun tử nè dương tinh một nè đây ok nè giờ ép bao tay nè mày đủ bao tay biết được 25 lăm nào tâm thánh rồi căng rồi á Giờ Khải đang định ép ờ, hiện Tinh 3 thôi anh em Anh em nghĩ phần dòng phòng thủ ép như thế nào đó là 25 anh em hiện Tinh 3 thôi với hiện Tinh 3 lên nổi không anh em Lên nổi không anh em ép 1 hiện Tinh 3 phun tử hả Không biết diễn đàn viện sẽ còn không hả Ok Ép bắt tay này anh em ơi hiện tâm hánh Tinh 1 nha Lấy dòng uh, nội lực nha Em nói họ không Nói ngừa họ anh em Tinh 1 Phẩm chất xấu ghề chủ yếu ghề thay cái nón với cái đai lưng thôi tôi quên cái nón với cái cái nón cái nón này áo nữa kiếm áo nữa được mười mười tám ít rồi tiếp tục dòng phòng thủ này giờ tiếp tục dòng phòng thủ này anh em dòng phòng thủ anh em giờ anh em quyết định như thế nào một á là hiện tinh ba full uh, phục viên bốn tử hiện tinh ba ok cho anh em bảy viên giờ sao anh em một viên thủy tinh thôi á à? đồ ép ờ. cho một cái một viên thủy tinh người ta Đồ dòng phòng thủ mà một viên thủy tinh sao lên nổi nè em Thôi giờ Khải trải nghiệm đi à, Khải sẽ ờ, Như Khải nói này như như như ý định Khải nói đi Hình tinh 3 Và cái phôi phạm chất 8 này thấy chưa Phôi phạm chất 8 quá đẹp rồi này. Rồi Khải sẽ phun tử 4 tử và và bốn phút viên Ok chưa Đó dòng này Khải chơi khuôn máu cái đó luôn anh em bảo một tử thôi thì nó hơi hơi yếu nè hơi đuối nè đoán không đoán không đoán không em ai ai đoán chơi không em rồi chơi đi chơi đi <laughs> này đó mười ba mười chín đủ hai ba hai ba hả? à bên kêu hai ba hai ba ben mua luôn nha check hai à hai 22 rồi à anh em nào có cái áo có có cái áo bảo mật không anh em rồi vô nha anh em vô phòng thủ nha anh em vô vô vô vô vô vô Vô gì đây? 25 25. 16 đủ má thảm. Rồi thấy chưa? Tẹt nha anh em, nếu mà giỏi là không ăn thua nha. Chất 8. Phẩm chất 8 luôn rồi. một viên thì chắc được 11. Không. Ok tiếp tục dòng ờ, nói chung cái này là mình test trải nghiệm mình hiểu rồi nè. Tại vì là mình đã nói cái bao tay này á là có ba dòng thôi, ép để mình trải nghiệm rồi mà công nhận không lên nổi với dòng phòng thủ, thấy chưa? Thấy chưa anh em? Phẩm chất 8 luôn anh em ép phun thu lý cũng hên xui thôi một tử tinh thôi bốn xịt bốn viên xịt nữa gì bốn viên xịt nữa <laughs> hai bốn đâu ra à? đậu xanh như cái 16 rồi nè mày đậu mà tục kinh hồn quá thảm có cái áo phôi các áo nữ ờ, phôi phôi còn anh em phí hả à? gọi như hưng nói không không được anh lâm phun tử à. <laughs> đậu xanh đó cái 16 rồi chán đời nói chung là ép ép thử này tiếp tục khả đưa vô dòng khác nha nè bốn viên chắc 10 19 20 ra 16 rồi nè ok này tiếp tục giờ ép vòng sinh lực nè sinh lực thì khả hiện tình hai thôi nói chung là cái này khả nói mà ép được khả trải nghiệm thôi hiện tình công nhận hiện tình ba bốn dương tử mà không lên nói nè còn nhiều anh em bảo khải một tử thôi hơi khó này không đơn giản không cái dòng này dòng sinh lực nha nam là sinh lực nha em trời đấu má cái gì ảo vậy nè anh em <laughs> Xong gì vậy? Đâu mà. Hiền tinh hai Hiền tinh hai rồi phẩm chất phẩm phẩm chất năm Hai dân uh, à, Phúc Duyên. Đâu cũng vậy. Gì vậy? Đâu gì vậy? Anh anh rút là anh rút ba Phúc Duyên chứ. Đâu anh rút ba chứ, phẩm chất năm này nhưng mà hình ra phẩm chất năm mà đủ mà cái bao tay ớn anh luôn nè mà đúng rồi cái này không anh thua rồi này mà cho vui này đủ vậy của em phòng chất 8 là được 160 Em phòng chất 8 đúng không? 180 Đây tính ra phòng chất 5 rồi Anh em thấy không? Test cái bao tay ừ. đây là chúng là mình nhìn vào là Cái phòng chất 5 hoặc là phòng chất xấu Phòng chất 5 không nên xài nè Đỡ mà nói Phòng chất 5 nè Phòng chất 5 không nên xài Ghẹ phòng chất 5 chỗ nào? Phòng chất 5 vòng đầu luôn á Không, dùng đầu thì không nói dùng đầu thì không nói dùng hai á em Vòng xịn này Cái cái hổ Cái cái hổ là phòng chất xấu á Cái lồng má dạ em mỏ mà mắt phúc duyên luôn ờ, đéo lên là đéo lên rồi chín ngược lại là 16 do cái này trải nghiệm anh em sau này ép phải ép đẹp hơn nè. tính ra thì uh, vô cái đồ này hết là coi hai dương tinh ba bay hai kim rồi uh, bay thêm bốn dương tự tinh một kim còn lách nhất không nói nói chung bao tay này bay hết khoảng gần 3 kim năm ba kim năm bao tay này nè <laughs> má tính đồ tính ra phòng thủ phòng chất 5 mình đã sợ mình xịt rồi mình đẩy phòng ờ, cái viên hành tinh hai rồi không dám không dám ép hành tinh một luôn nè không dám ép hành tinh một luôn và đầu xanh nó nó ra cái năm bảy bay mắt phúc viên mà như con hành ừ. tinh ba ra như con này nhiều anh em ép này thấy như cái này này lấy đây này như cái này là đâu cần thủy tinh đâu sinh lực 180 trăm tám mươi nè đó không cần thủy tinh luôn á anh tâm thánh về đại lý đi anh tâm thánh về đại lý mà cái cái cái dòng sinh lực lúc này em là khoảng chất tám hả đại lý thà ràng nói chung là mình ép rồi mình ok rồi để mình nghiên cứu lại nè Đó, cái bao tay nhìn trắng đời rồi chưa tính ra thì uh, cái dòng nội lực này không nói chung đủ xanh phần chất năm nên bỏ này mày phần chất năm nên bỏ phần chất năm nên bỏ này nè phần chất năm nên bỏ nè anh đâu có mua ủa cho anh không mua rồi lấy chia lấy chia anh ép anh em nên bỏ đi đỡ ép không nên bỏ ờ ẩn một hay một á ờ à, đây như cái dây này dây này này ghẹ kháng hỏa phòng chống mấy vậy anh anh kháng hỏa phòng chất xấu hả ok tiếp tục ừ. đi à, khả đi hoán à, đi ép cái đôi giày vậy nè khi ép đôi giày nha ghi lại hết cho anh em à, ghi lại hết cho ghi lại hết này đúng rồi rút là hai rút hai ép à, ok còn tôi test rồi tôi test uh, cũng tốc cái, 30 cái lượng vòng thủ mà lấy quy ép sao lên 16 tôi nói em xem nữa từ từ thì tôi ừ. nói nó hết đôi giày nó hết đôi giày ở đây đôi giày tôi có ép một đôi giày tốc 31 ừ. là huyền tinh 1 cũng phôi 30 huyền tinh 1 hai phúc duyên cũng đập cũng phẩm chất 6 nhưng mà cũng ép huyền tinh ép huyền tinh 1 thì chỉ ra tốc 31 thôi ừ. là có nghe là muốn đến tốc 40 là phải huyền tinh 2 huyền tinh 2 ừ rồi tiếp tục 1 huyền tinh một là chỉ có tốc 31 thôi. À, tiếp tục dòng phòng thủ, dòng phòng thủ sao? Đồ dòng phòng thủ là tôi tôi lấy dòng uh, phôi 16. Ừ, phòng trọng mấy? Huyền tinh 3. Huyền tinh 3. 3. Ừ. Cộng 2 phúc duyên nhưng mà xịt ra phẩm chất 5 thôi. năm thôi hả? Ồ em này phòng chất 8 mà nó ra 16 này, đầu cây ông lấy quỳ. Anh Tân, anh Tân đây đúng không? phòng chất 8 ấy. Bản chất 8 nhưng mà ông đập vào là ông đập huyền tinh mấy? Em đập vào huyền tinh 3 luôn, full tự 4 tự 4 4 phút duyên bốn tử bốn phúc duyên mất mất tiền rồi đấy mỗi ngày mỗi ngày lên tăng mỗi ngày thế thì cái tôi ra phẩm chất năm mà tôi ừ. tôi đập vào có hai thủy tinh thôi đó em, em sợ nó tục đấy em sợ nó tục mà em phẩm chất 8 mà em ép đầu xịt bao tay 16 thế triệu luôn thì, thế thì chứng tỏ 16 tôi với ông bằng nhau mà thế thì chứng tỏ muốn lên thì phải bắt buộc phải huyền tinh 4 Đúng rồi, nếu muốn lên hãy quyết buộc huyền tinh 4 chính xác luôn. Còn còn huyền tinh 3 có ra phẩm chất mấy hay gì huyền tinh 3 cũng chỉ 16. Ừ. Kiểu vậy. Rồi dòng sinh lực tự tiếp theo từ đôi giày nói em nghe. Sinh lực nội lực thì nó có đây này, tôi test rồi thì đã xịt lên thôi. Ông muốn lên lớn hơn 16x thì phẩm chất 6 hoặc 7. Ừ. Cứ một một huyền tinh 1 cộng 2 phúc duyên là auto ra phẩm chất 6 hoặc 7 là hiền tinh một phúc duyên à. hiền tinh một cộng hai phúc duyên là tôi hút ba lần hai lần sáu lần bảy rồi ok ừ. Đấy, 6 ông ép huyền tinh 1 cộng 2 phong duyên là auto lớn hơn 160 ok má phẩm này em phẩm nãy nãy nãy em phẩm chất 5 em test thử má phẩm chất 5 lắm vâng. nổi lắm nổi phẩm phẩm chất 6 thì là trên 160 phẩm chất 7 thì trên 180 rồi ok đấy huyền tinh một hết hai phong duyên là đang cái phôi này mà mà phần chất lam thì là chỉ có phẩm chất lam thì nó chỉ có 149 thôi đấy cái lón của tôi là nội lực 149 là phẩm chất lam ừ, con dòng làm chậm cuối cùng làm chậm cuối cùng thì hơi huyền tinh hai hơi chắc cú hơi chắc cú là dùng hai huyền tinh hai cái gì hai huyền tinh hai làm chậm 40 ừ. rồi phẩm chất nhiều phẩm chất 5 phẩm chất năm trở lên mà làm 140 luôn tôi lấy phôi 40 đúng không ừ. huyền tinh 2 cộng 2 phúc duyên ừ. phẩm chất 5 ép cũng huyền tinh 2 cộng 2 phúc duyên nhưng thêm một viên lam thủy tinh à, 70. đủ hay chứ ta được được được được không lấy tôi test tốn bao nhiêu để anh em có huyền tinh cho tôi đúng rồi đó huyền tinh ba dòng phòng thủ xịt nha anh em chứng luôn lấy quỳ tết chúng rồi có nghĩa là ông có phẩm chất mấy đi chăng nữa ông ép huyền tinh 3 thì nó không trên được 20 rồi ok ông, ok ông muốn okay. 20 trên 20 thì bắt buộc huyền tinh 4 trở lên giờ em sẽ ép đôi đôi dày, à, ép cho em xem đôi dày nha ông phẩm, ông phẩm chất 8 mà ông huyền tinh 3 mà ông cho thủy tử tinh nhiều ông mới chỉ 17 ờ à, mà bốn nhân tử tinh bắt buộc luôn thì bắt buộc phải huyền tinh 4 đấy đúng rồi anh em có kinh nghiệm cho nên em có kinh nghiệm ép bởi vì là cái công thức server khác nó tỷ lệ nó khác đấy khác chứ không giống đâu ừ, ép với dòng phòng thủ vật lý chua nó lên má chua nhỉ chua là phải phẩm chất bốn anh muốn đập là phải đập phẩm chất bốn. khải khải có hút với phẩm chất 8 đi chăng nữa mà đập nguyên tinh ba vẫn mười bảy mười mấy đó mày em phẩm chất tám ấy uống gờ gốm không để để để cho anh em test đấy anh em phẩm chất 4 lên má phẩm chất tám uống gờ luôn được. Ủa, tiếc nha tiếc chứ còn chất tám mà rút phần tám hiếm lắm đâu mà giờ đâu anh em đã có ai test trong phục hồi chưa chưa ông hơn từng tăng ép rồi tăng ép rồi tăng áp áo rồi phục hồi 40 không băng rồi là vệ tinh đấy Lý Quy, em nói anh nghe nè Cái đôi giày anh đã ép được tóc 40 Thì anh cứ làm cái áo cái áo phục anh như IC vậy Nó khác vậy Auto, auto hồi 40 Người tính 2 phút viên anh Đúng rồi ép cho mình thành hai không duyên luôn để tôi test về tinh hai đi vì phục hồi nó khác thêm một khối lực cái, cái áo em lấy một cái áo bỏ em đi ép thêm mà ờ, em lấy một cái áo bỏ em test nếu mà lên 40 thì em tiếp không bị bứt anh hiểu không để cho anh em ví dụ mà người tinh một mà lên được 40 thì tội gì ừ. nếu mà ờ, test đây chung đấy thì bây giờ em lấy một cái áo bỏ em test cho anh em ai cái mốt gắn hỏi nào dùng có có có có có có xin tần ơi tần ơi tần ơi xin tần ơi tìm cái gì mà xin người ta cho mì ép đây nè ờ, ai đâu biết ai đâu biết donate cho lý quỳ ờ, hai viên huyền tinh cấp 1 kìa để ép dòng lấy quỳ lấy quỳ ai ai ai có cái đồ kháng hỏa nào trên 20 không anh em dòng một dùng không anh em ai có đồ kháng hỏa nào trên 20 không anh em đổi thành ơi Đổ cái gì? Đồ tay họ Đổ luôn Nghiên cứu đồ à Con À Nam, giờ em sẽ cố gắng đôi giày à, tóc kháng họ Sinh lực và chó nha anh em ok chưa? À. Ok Rồi Hơn anh con bác đưa ra 10 cục đồ ép này nè Rồi bắt Đầu giờ rút này lấy ơi, rút hình tên một hai phút viên đúng không? là gì? đôi à, tóc 40 Đúng rồi Dương à. tiểu cũng Dương đại cũng Dương chung hả? Đại ai cho tiểu? Ai ai dùng chung? Đã dạ, ép đi đi tiểu không rồi. Lấy à, dạ, này. Em hỏi đó. Lấy dạ, này. À, em có cái phôi 40 này em thấy chuẩn chưa? Ok chưa? Ok chưa? Rồi, rút thiên tinh một nè. Hiền nè. <clears throat> Hai mình hữu nhân đại ok chưa? Đó. Tinh một hiền một Hai phút nhân đại. rút rồi tiếp tục rút gì bắt đầu à, ép luôn hay là rút một lần ép lấy quỳ phẩm chất bảy phẩm chất bảy bảy luôn à thì, thì, thì, tôi ra cũng phải đi ngon quá để chắc chắn tóc ngon giờ đâu khám hả khám ghê chưa khám có, có còn thị tinh gì không ừ, bố mình tuyên cũng thị tinh hai nhưng phẩm chất sáu thị tinh hai hả <laughs> ok đúng phạm phạm chất xấu của thiên tinh hai đúng không phải phải bỏ phải phải bỏ thủy tinh trước rồi bỏ phôi sau đâu bỏ thủy tinh gì đâu bỏ, bỏ thủy tinh trước bỏ đá bỏ vào sau thủy tinh trước đá sau bây giờ nhảy ra đây khảm này ok chưa bỏ gì trước rồi dây dây rồi bỏ thủy tinh hai lên thủy tinh hai lên rồi cái phôi kia sau ạ à? Rồi, vỏ phôi. Rồi giờ máy mình cũng viên lấy quỳ dòng 1 này. Tôi lúc này tôi 4 bình còn ông phẩm chất 7 tôi không biết. 7 hơn 6 nữa đúng không? <laughs> mà Để ông ra 40 nữa là là nghỉ luôn đúng không? kinh nghiệm thì ông ép tôi huyền tinh một xem Đấy cái đồ mình đã <laughs> Xịt vứt cái mua đôi khác 40 thì chắc rồi thì phải để 40 chịu luôn à 40 ok 40 đấy, à. ok ok đó anh em test ok chưa đó giờ đi em đi giờ đây em đi dòng kháng họ ok chưa kháng họ rồi giờ khán họ là gì kháng thôi thầy ơi hử kháng giống nhau nhá kháng cũng giống nhau hả ờ kháng hỏa kháng lôi giống nhau hết ok giờ em em em rút là ép dòng kháng hỏa là như nào để minh mấy nón này rút một đúng không rút một đúng không rút một này ép là giờ là rút này nghĩa là rút phòng chống mới <laughs> rút ra phòng chống xấu à phòng chống xấu đây rút này rút này xem này nón 23 này ok chưa Hình tinh một rồi à, phôi hai bình phúc viên ok chưa rút nhưng mà nhưng mà từng ghệ đúng phẩm số 6 dùng ép vào huyền tinh mấy huyền tinh ba ép vào huyền tinh ba luôn ừ. nó dòng hai mà biếu nó dùng hai mà biếu nếu quỷ vậy là có tự tinh không không không có tự tinh này em không có bằng tự tinh rồi giờ ép dòng khán hỏi này em đi kiếm viên thị tinh à, có dân lam có bỏ một dân lam này sắp xếp đạp không bấy em rất xấu một phần lam ba phục duyên ba phục duyên một một dân lam nha tại vì lam là là thủy anh em hiểu không nó nó có cái kiểu này tự ấy, là phòng thủ của lý ok chưa lục á ừ. là kháng lôi ok chưa lam là kháng kháng họ ok chưa đó anh em ép đồ anh em phải hiểu vấn đề là màu của viên thủy tinh là nó, nó cũng liên quan đến cái độ kháng ok chưa đâu là dòng khảm này đâu là bỏ đôi giày được chưa hiện tinh mấy hiện tinh hai hả nhưng như lý quý nói hiện tinh hai hả ừ. đục má em tiếc quá em cho ba đi em tiếc quá ông ừ, ông cho ba đi ba không nữa ba mang binh ông cho ba này em tiếc lắm nãy em bị bị xịt bao tay rồi em tiếc lắm <laughs> rồi ok này đó đôi giày lại nha rồi bỏ thiên tình trước đúng không? Đến ba ok chưa? Rồi. Đến cái phôi. Có đà vào. Ok chưa? Rồi đến là bốn 4 viên hiền tinh. Tin trước. Lan tin trước. Ok. Ờ. Bốn phục viên. Phục viên bên cạnh. Phục viên bên cạnh bên bên cạnh. Ok. Hai bình, hai bình bỏ hai dưới cung, bỏ dưới cung, bỏ hai cạnh dưới cung. Rồi, còn viên này. Rồi. Không cần bỏ nữa. Nhiêu đó thôi hả? ok này. Kháng ừ. hỏi, kháng hỏi làm là ok nha anh em. nhập xấu. Ừ cố gắng nha anh nghĩ không được 25 đâu không được 24 hả? thôi anh anh, em chơi hình tính ba luôn mà em chơi hình tính ba luôn mà không được 25 hả anh khải hả thằng kia bán ngô độc phát tét kìa đâu em năm vòng kìa trời ơi đầu thua rồi thua rồi đầu má cái này tét cái này to này cái 13 à trời không mất mớ tiền đéo được luôn đụng phải đơn giản kiểu lạ thì chưa đó má ảo dữ ta Bao nhiêu đấy lên bao nhiêu? Có 13 đâu mày mắc mớ tim mà có 13. Tại cái thằng kia bán có mũ năm vòng Trời ơi. Không hiểu được. Mẹ sao vô lý thế nhỉ? Ừ vô lý sao? Đá thì đá 6 phẩm cấp 6 rồi mà. cùi hơn em nha, cùi hơn em nha. à, <laughs> áo thiệt sự luôn nè, nếu hiểu được. Trời ơi, đồ cái kiểu này sao mà chơi anh em Này ai dám chơi nữa ta Đúng không Má sao phải lồn lồn Má thua cái gì sao Dòng tốc độ đẹp thế mà nhỉ? Má À, đúng thua sao khó quá nhờ Thua Ừ, thua sao nó dàn ghẹ luôn không gại là ăn hai mà thôi lỡ lỡ thêm dòng uh, ờ, sinh lực vô đi uh, ông tiền thấy câu hỏi sao thằng họ có 13 đéo được hai ít nữa thám ván liền luôn này thám cơ hồn mất ở ngoài anh lái anh lái làm sao rồi thì anh lái phòng chất xấu này không nói rồi được chưa anh anh đập lý quỳ công thức lý quỳ là kêu hiền tinh hai thôi mà anh anh sợ anh sợ nó không được anh tiếc anh lên thẳng hiền tinh ba luôn mất khúc tiên hiền tinh ba đúng rồi đúng đúng là hiền tinh ba là anh xịt đúng rồi mà hiền hai thôi vãi luôn công thức của tôi là kháng lôi của ông kháng hỏa ai biết được thì đúng rồi công thức lý quỳ là kháng là là kháng lôi kháng hỏa nó không tương đối nhưng mà ý là hiền tinh hai là lên được hai máy mà dạ. đầu ngoài đây hiền tinh ba luôn mà có cái mười ba chắc chắn nó phải ngon hơn đúng rồi của GF nhưng vô huyền tinh hai mà vẫn lên được ừ. thế thì tôi nó có là hai thế thì tôi nghĩ thế thì tôi nghĩ kháng hỏa với phòng thủ ngang nhau đấy ừ. không không cái kháng hỏa thì, thì ít hơn phòng thủ không ngang được đâu hơn một tí thôi nhưng mà chắc phải huyền tinh bốn đấy đầu mà Còn gì khó nhờ mới tết hai cái mà không không được cái nào gọi là lỗ nem tại vì cũng huyền tinh ba luôn chứ bây giờ thằng ghẹ huyền tinh hai ông huyền tinh ba là vẫn mười mấy ừ. Đây nó được 17 này. Bắt buộc là phải huyền tinh 4 hoặc huyền tinh 3 phải cho nhiều từ thủy tinh. Đây huyền tinh 2 mà được 17 mình tính ra là dòng 2. Ừ. À, khó nhỉ. để em và viên đi. Kiểu này đôi giày này vứt đi. Shop shop shop shop. Chịu cái phôi áo thổ nữ anh em ơi. <coughs> Rồi đợi nghiên cứu lại anh em ơi. Mấy cái công thức hôm nay mà ép cảm cảm giác đầu hơi bị hơi bị khó luôn em. Hai viên tinh ba thịt Sao đâu Có nghĩa là cái mấy cái dòng ẩn là phải nghiên cứu lại trên dòng hiện thì là ok rồi đấy Đúng hiện thì một một mình trao hiện tinh một hiện tinh một bình thường Một chú ý thế này Em một một này ba tay em toàn ờ, một một không có chứ sinh lực nội lực hiện cái dòng hiện Chứ là mấy mình cũng diện vậy Mà cũng 10 ít 19 ờ, ít trở lên Trời bao tay này Thấy Tính này kháng lôi giờ ép nha, tính này kháng lôi giờ ép nha Một một không á Đây là máy mình không gì Trong kháng lôi là chỉ có mất một diện nhiên hiện tinh hai à Nhìn tinh hai là mình khảm vô á còn Nhìn tinh một rút Rút nhìn tinh một mai mình phục chiên. Có lẽ em bỏ một làm gì tinh ờ mai mua phôi tính tiếp nè Giờ gọi ép đến uh... Ờ, à, áo này xấu lắm Áo này bỏ đi Áo này xấu Áo này xấu lắm Ép phục hồi trước phải đây. Hả? Không áo này xấu lắm này Áo này xấu chốt đi Áo gì? Áo bốn dòng lý quỳ đó cho này Bốn dòng cái gì? Thổ Thổ á ừ. nhưng mà áo áo gì mất là tăng là áo sư hả à, áo sư xong rồi lên ờ shop đi thôi từ từ đợi anh anh em nào cần cho đi nói chung là mình test hai cái thì cái dòng phòng nói chung được mấy dòng đầu thôi mà đỡ dòng ẩn hơi bị khó nha phòng thủ thì cứ ngồi hơi khó nha không có đơn giản đâu Ôi áo tử tận ơi Chưa, chưa, chưa có món nào mát nè mà Chưa có món nào mát Ôi áo tử tận ba không, đợi danh nè bay mới tên rồi đâu đó này này ép rồi má tưởng tưởng đâu anh khải biết tức rồi chứ công thức em ép phòng thủ tí trên kèm giống gió em mới báo bo đang cần một cái áo ở thủ tùy tùy server với em ép phòng thủ vật lý mà cày vãi chữ tùy server chứ phòng thủ lý nếu nãy nếu anh thiệt tình cho anh phải phun phun tử nếu còn đang tùy server chứ nhưng mà ông TS on điện thoại là ông nào đấy ông Hưng à không đứa nào sao ông dạ em anh Lê Quỳnh ông TS ở server này là ép phẩm chất 6 và OF ép huyền tinh 2 và trên 20 không có em tới hồi mở server kia anh em thấy hồi mở server em treo em thấy ở server trên hai mà sao trên trên 20 được hay là tí thử ép như thế đây em thấy cái hồn cái mà, mà mới mở server cái em treo máy hạt đi đi sang đồ đồ không phun á em đi sang đồ không phun về em nhưng mà liệu AD là có thay đổi tỷ lệ không cứ thử đi cứ thử đi để dễ thôi chứ còn mà cái ừ. Hưng ép cái hồi mà mới ờ, open ép cho thấy thử ba ngày á Em đi săn em trả thả tám mặt à, Em đi săn đồ không phun khó mà đơn giản nha Em nhận đồ không phun gì Cái này á test. anh em mỗi người test một cái thì mình có được kinh nghiệm Chứ còn nếu mà đỡ biết thì chưa biết được Tại vì rất đang rất là mới như cái bao ờ. tay lôi này nọ thì ra là bao tay là ok rồi đấy bao tay tìm ra cái, hướng đi như nón là ngon rồi đấy rẻ tiền là được nó phòng tủ một lấy trừ hai ông thịnh ấy rẻ tiền là được này. Ờ, phòng thủ ở lấy trừ hai thì cái đó dễ bị xịt cảm anh chủ yếu ờ, ép phòng thủ trừ một với trừ hai dễ bị xịt thì thì tôi lấy thử thử thế này anh này mày có không lấy trừ hai không ép lên <coughs> phòng thủ lấy trừ hai có này có này có này thì có 15 này cái nón của thằng à, thằng à, tam thằng thằng nhốt Joker boss là của thật của ai vậy dòng một dòng hai cái cái cái nón nó của thằng à, thằng à, thằng bốn lạc ấy mà anh đang ngồi bán này người Còn, ờ, cái không à tương tương dương đâu có tương dương bán được tôi thằng nào về đưa không có mấy đồng hai này má mình đi ngủ mình đi ngủ mà thấy mới thấy mấy ông ép đồ mình cay quá mình phải lên mình chọn cao mới đi đưa hiện tình ba mà 16 là em hiểu rồi full tử full nhiên má, nó lại ngại hơn ở à, trên kênh chém gió kìa anh ông hơn lanh ái ái mà cái đó áp dụng cho trừ một anh anh thịnh nói chung là cứ thử đi rồi tính còn lúc test nó khác thì úp bình nó khác không giống hết đâu em còn anh em thử đi thử đi ráng thì có ở đâu thử đi mới biết được anh kiếm cái phậu trang à, trang à, trang mười bảy anh có mười lăm cho mấy còn 15 thì đây ờ, phẩm chắc hơi khó nè làm anh thủ này anh anh 10 phẩm chất tám đó uống chưa má đúng cây luôn quá nhỏ nè đúng không nè phẩm chất tám đầu phun phun tử phun ờ, phục viên hiện tinh ba mà đầu 16 triệu luôn <laughs> cái đó mình nghĩ là ít nhất bèo lắm phải 20 đồ tỷ lệ áo vải đấy phun gấp mấy lần luôn chỉ có 16 triệu đúng không à, anh em qua em kháng lôi nữa không có mấy cái phôi